Kính thưa đại chúng, à, Thái tử Tất Đạt Đa à, quả thật là một con người siêu việt. Bài này sẽ cho chúng ta biết trước khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời thì Ngài ở đâu và Ngài như thế nào trước khi Ngài Giáng sinh xuống trần gian thì Ngài ở cung trời đâu xuất như thế nào, rồi Ngài tái sinh xuống trần gian thế nào. Vì Ngài là một con người đặc biệt vĩ đại, cho nên chúng ta rất muốn tìm hiểu để qua tất cả các cái việc, các cái hạnh liên quan đến Ngài mà chúng ta học được rất nhiều bài học. Thì kính thưa đại chúng, ở chỗ này Thầy à, dẫn qua cái nhân duyên của Bồ Tát Hộ Minh thì từ thời Đức Phật Nhiên Đăng, gọi là Nhiên Đăng Cổ Phật, Bồ Tát Hộ Minh lúc ấy Ngài là một vị Thái tử có tên là Phổ Quang, con của vua Đăng Chiếu. Từ thời Phật Nhiên Đăng là xa lắm, xa xa lắm. Sau này thì ngài phát tâm xuất gia lấy pháp danh là thiện huệ ngài xuất gia tu hành nhưng mà chưa phải là đi xuất gia với đức phật nhưng mà ngài rất giỏi ngài tranh luận cái gì ngài cũng thắng thì có một lần ngài tranh luận với hơn 500 các cái vị ngoại đạo thì ngài đều thắng hết Thế và các vị này phải thưởng cho Ngài mỗi một vị là phải thưởng một đồng tiền vàng. Thì Ngài thắng 500 cái vị ngoại đạo, cho nên là Ngài được thưởng 500 đồng tiền vàng. Khi ấy thì Thiện Huệ nghe có Đức Phật nhiên đăng, đang giáo hóa. Thế thì Ngài quyết tâm tìm đến để gặp Phật, để cúng dường Phật nhiên đăng. Tính là mang tiền vàng để cúng dường Ngài. Trên đường đi thì Ngài gặp một cô gái. Cô này mang bảy bông hoa sen xanh rất là đẹp, cũng đang trên đường đi đến để cúng dường Phật Nhiên Đăng. Thế thì Thiện Huệ mới nói rằng, Này cô, cô bán cho tôi bảy bông sen này đi, tôi sẽ trả 500 đồng tiền vàng. Nhưng cô gái bảo tôi không bán, bảo thôi thế thì không bán hết thì bán tôi năm bông thôi tôi cũng giả 500 đồng tiền vàng cô gái này cô bảo tôi cũng không bán tôi mang đến để tôi cúng phật cho nên tôi không bán bao nhiêu đồng vàng tôi cũng không bán thì cái vị thiền huệ này mới nói rằng thôi cô tôi cũng muốn lắm tôi cúng vàng cho phật được nhưng tôi vẫn thích hoa sen cúng phật cho nên là tôi thật lòng thôi cô thương xót cô đẻ cho tôi thế thì cô gái này rất là cảm động cô bảo thôi thì thấy anh như thế thì tôi cũng nói thật là tôi không bán đâu thôi tôi biếu anh năm bông à, tôi không lấy tiền tôi biếu anh thế nhưng mà tôi thực sự là tôi cũng rất cảm mến anh tôi cũng mong rằng là tôi sẽ có duyên với anh trong nhiều kiếp Đã. thế thì sau đó là hai người cùng cầm hoa sen đến dân cúng Đức Phật Nhiên Đăng. Đến Pháp hội đông lắm, không thể chen chân vào được. Lúc này thì Thiện Huệ nhìn thấy dung tướng của Đức Phật Nhiên Đăng thì Thiện Huệ rất là cảm động. Toàn thân hết sức là thanh thoát. Và lúc ấy Thiện Huệ phát ra cái đại nguyện rằng con nguyện sẽ theo Ngài tu hành và sẽ chứng đạt thành tựu trí tuệ như Ngài quyết trí tu hành chứng đạt trí tuệ toàn giác như ngài thế sau khi mà phát cái nguyện chân thật như vậy xong thì à, thiền huệ tung năm bông hoa sen của mình lên trời để dâng lên cúng phật thì rất kỳ lạ năm bông hoa sen ấy, khi tung lên thì liền biến thành một cái đài sen rất là lớn bay đến chỗ phật nhiên đăng sau đó thì cô gái đấy cũng đưa cho thiền huệ hai bông hoa sen của mình và thiền huệ cũng tung lên trời đó. và hai bông hoa sen cũng kết thành một cái đài hoa rất đẹp bay đến bên cạnh phật nhân đăng thì phật nhân đăng mới nói cho đại chúng nghe về cái nhân duyên của hai cái đài sen này là trong đây có hai cái vị mà phát cái nguyện rất lớn đó thế sau đó thì thiện huệ tu hành theo phật nhiên đăng rồi cô gái đấy cũng tu hành theo phật nhiên đăng và có một lần đức phật như đang đi giáo hóa thì ngài đi qua một cái đoạn đường bùn lầy rất là lầy thì thiện huệ đã ờ, đắp đường để cho phật đi nhưng còn một đoạn cuối cùng không còn lấy đất ở đâu để đắp được nữa thì thiện huệ cởi áo của mình ra phủ lên cái đất lầy đấy để cho phật đi cởi áo ra mà rồi vẫn chưa hết còn một đoạn nữa thì thiện huệ mới nằm xuống đất xóa tóc của mình ra để cho phật đi lên cái tóc của mình không bị lấm chân Đấy. thì lúc ấy đức phật nhiên đăng thì thấy được cái tâm của thiện huệ đúng thật là cái tâm vô ngại cho nên đức phật nhiên đăng mới thọ ký là ngươi sau này tu hành sẽ thành tựu phật quả hiệu là thích ca mâu ni đấy, đấy là câu chuyện rất xa xôi từ thời Phật nhiên Năng. Và đại chúng biết không, cái cô gái đó đó thì sau này chính là Gia Du Đà La. Nhiều kiếp sau cô gái đó với Thiện Huệ sinh ra nếu có duyên tu hành thì cùng tu, không có duyên thì là vợ chồng. Nhưng mà hai người có cái nguyện với nhau rằng trong hai người nếu dù là vợ chồng mà ai phát nguyện xuất ra thì người kia đều không ngăn cản và đều trợ duyên cho không ngăn cản nhau tùy hỷ cái việc tu tập đấy bao nhiêu kiếp nay rồi giữa gia du đà la với tất đạt đa là có cái nhân duyên tiền kiếp như vậy cho nên trong cái kiếp này thành phật gia du đà la cũng thế và rất là yêu quý chồng nhưng khi mà tất đạt đa phát nguyện xuất ra thì gia du đà la không ngăn cản tùy thuận để cho tất đạt đa xuất gia tu hành sau đó thì Thiện Huệ tu hành rất nhiều kiếp nữa cho đến hiền kiếp này khi Đức Phật Ca Diếp ra đời. Thì Thiện Huệ lúc ấy cũng là một vị thái tử và có tên là Hộ Minh. Nhé, tức là sau nhiều kiếp tu hành thì đến cái kiếp hiền kiếp này mà giáo chủ là Đức Phật Ca Diếp thì Thiện Huệ tái sinh làm Thái tử Hộ Minh. Sau đó Thái tử Hộ Minh lên làm vua, lên làm vua rồi sau đó cũng lại đi xuất gia. Và khi xuất gia, tu hành, công hạnh, viên mãn, thì Hộ Minh bỏ báo thân ở cõi người, sinh lên cõi trời, đâu xuất, làm Bồ Tát Hộ Minh ở trên cung trời đâu xuất là tiền thân của Thái tử Tất Đạt Đa.